Rồi mẫu đồ bộ 99 ngàn một bộ các chị không nghe nhầm nha Giá của đồ bộ em mặc đó là 99 ngàn một bộ Khi các chị mua 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi chị nha Và mẫu em đang mặc thì có những cái đặc điểm như sau Thứ nhất là cái cổ này, cổ vét này nó rất là sang trọng luôn Tay là thiết kế dạng tay phòng Và ngay chỗ này có dây rút cho các chị luôn này Rất là đẹp nha các chị nha Và ngay chỗ này có có đính nút ngay chỗ eo để tôn lên cái vòng eo của các chị nha quần là quần dài hai bên đều có túi và rất là sâu các chị có thể bỏ điện thoại vào mình đi dạo đi chơi đi chợ đi đón con đều được nha các chị nha và hôm nay bên em sẽ xả hàng giá là 99 ngàn mua 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi cho các chị luôn nha các chị nha rồi các chị nào mà mua số lượng lớn hay sỉ gì thì inbox vào messenger của trang em để được tư vấn để có giá tốt nhất nha các chị nha rồi mẫu này thì bên em có 6 màu size dao động của mẫu này từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa nha các chị nha. Size dao động từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa. Các chị đặt hàng để lại bình luận ở dưới cái bài viết của bên em đó là màu sắc nè, chiều cao cân nặng địa chỉ và số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên alo chốt đơn hoặc là tư vấn cho mình nha các chị nha rồi rồi em chốt đơn cho chị Ngô Yến, chị Cẩm Tú Nguyễn ba bộ Rồi chốt đơn cho chị 6 bộ chị Kim Liễu nè Rồi mua như vậy đó đúng không các chị Mẫu này rất là rẻ luôn mà rất là sang trọng Thì tại sao mình không quất luôn 6 bộ về mặt nha các chị ơi Đó rất là đẹp luôn Quần là quần dài hai bên đều có túi rất là sâu và mẫu này thật sự là rất là sang đúng không các chị Các chị cũng thấy đúng không Màu sắc bên em làm lên cũng rất là sang Các chị nhớ ấn theo dõi fanpage của bên em nha các chị nha Ấn theo dõi fanpage của bên em em nha mẫu này là mẫu đục chị nha rồi màu em đang mặc là màu xanh rêu như các chị nha màu xanh rêu và các chị đặt hàng thì để lại theo cú pháp là màu sắc này cộng chiều cao cân nặng địa chỉ và số điện thoại thì bên em sẽ lên đơn nhân chóng cho các chị nha và bên em sẽ giao hàng trong vòng 1 đến 2 ngày là tới nha các chị nha rất là nhanh luôn khi mà các chị đặt hàng khi các chị nhận hàng thì các chị được mở ra xem hàng trước khi thanh toán cũng được nha các chị mở ra xem đúng màu và đúng như mẫu livestream thì các chị nhận không đúng trả về như các chị nha rồi và mẫu này thì bên em có size từ 40 cho đến 85 kg lần luôn cho nên là cỡ nào bên em cũng có hết các chị để để lại chiều cao cân nặng thì bên em sẽ lấy size chính xác cho mình luôn nha các chị 99.000 một bộ em xin nhắc lại giá của sản phẩm này như sau giá của sản phẩm này 99.000 một bộ các chị mua 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi trước khi nhận hàng các chị được mở ra xem đúng như mẫu livestream hay không đúng các chị nhận sai các chị trả về dùm em nha các chị nha rồi và mẫu này thì có size từ 40 cho đến 85 kg một người các chị đặt hàng theo cú pháp màu sắc cộng chiều cao cân nặng số điện thoại chốt đơn nha các chị nhé ba sản phẩm sẽ được miễn phí ship ạ à. Rồi em giới thiệu cho các chị bảng màu như sau Màu đỏ, màu đen, xanh lý, cam đất, sám xanh và màu xanh rêu như các chị nha Màu em đang mặc là màu cam đất nha các chị nha Không quá nổi nha các chị, không nổi nha Bảng màu này em em làm không bao giờ nổi nha cho các chị luôn nha Đây, rất là đẹp luôn tay phòng và ngay chỗ này có cái dây rút cho mình luôn nha và cái tay phòng này thì em làm dùng để che cái khuyết điểm của các chị luôn nè những chị nào ngay chỗ này có cái bắp tay to thì cái tay phòng này nhằm che cái khúc che cái bớt cái cái bắp tay của mình lại giúp cho các chị cái dáng của mình nó thon gọn lại đúng không ạ rồi ngay chỗ này là phần cái nút chéo ngay chỗ cái thân trước này thì giúp cho các chị tôn lên cái vòng eo của các chị ha rất là đẹp luôn mảnh mẫu này rất là sang luôn này các chị ơi đặt hàng để lại nhanh chóng để lại cú pháp màu sắc cộng chiều cao cân nặng số điện thoại nhanh chóng chứ để hết hàng nha các chị nha mẫu này nhanh chóng đi ạ à. chứ không là hết hàng cháy hàng luôn đó các chị ơi rất là đẹp luôn nè đây em sẽ mặc từng màu cho các chị xem luôn nha các chị nha để lên phong dáng như thế nào đấy bây giờ em sẽ mặc tiếp theo là màu xanh lý nha các chị màu xanh lý ạ à. ui các chị ơi màu này là màu xám xanh này các chị ơi rất là đẹp luôn trời ơi cái bảng màu này em không thể nào mà chê được cái màu nào luôn đó các chị màu nào cũng đẹp hết luôn giá thì cực rẻ 99 ngàn trời ơi rất là đẹp luôn nè các chị chị 99 ngàn một bộ mua 3 bộ sẽ được miễn phí ship tận nơi khi các chị nhận hàng vui lòng mở ra dùm em xem đúng như livestream hay không các chị nha trời ơi mẫu này rất là đẹp không đẹp không lấy tiền luôn đó các chị ơi à, màu đỏ màu đen xanh lý nha cam đất xám xanh xanh rêu nhớ chị trời ơi cái này là lấy 6 màu là 6 bộ dùm em nè các chị ơi lấy 6 màu 6 bộ đi về mặt nha các chị chờ mua ba ba màu thì ba màu còn lại tiếc lắm tiếc lắm uổng lắm không lấy thì tiếc lắm nha các chị rồi chốt đơn 6 bộ 6 màu đi các chị ơi màu sắc cộng số điện thoại chiều cao và cân nặng bên em alo nhanh chóng chốt đơn cho mình nha các chị nha trời rất là đẹp luôn nhất lách luôn mất chị mấy chị ơi